Mến chào các em. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em đăng ký dự thi tốt nghiệp năm 2023 theo hình thức trực tuyến. Đầu tiên chúng ta sẽ vào Google. À, trên thanh tìm kiếm bên trên, à, các em sẽ nhập thí sinh chấm thi trung học phổ thông quốc gia chấm edu vn lưu ý chữ trung học phổ thông chúng ta viết tắt sau đó chúng ta dùng số căn cước công dân và mã đăng nhập mà giáo viên chủ nhiệm đã cung cấp để chúng ta đăng nhập vào. Chúng ta nhập chính xác số căn cứ công dân của mình nhé. Sau đó chúng ta sẽ nhập mã xác nhận bên dưới. Sau đó chúng ta bấm vào đăng nhập. À, khi đăng nhập lần đầu tiên thì hệ thống bắt buộc chúng ta phải đổi mã đăng nhập chúng ta nhập lại mã đăng nhập cũ sau đó chúng ta sẽ nhập mã đăng nhập mới à, yêu cầu của mã đăng nhập mới là phải từ 8 ký tự trở lên trong đó có chữ hoa chữ thường chữ số và ký tự đặc biệt à, cho nên là các em sẽ đổi mật khẩu đổi mật đổi mã đăng nhập cho đúng ha lưu ý là khi chúng ta đổi mã đăng nhập thì chúng ta có thể ghi lại hoặc là chúng ta nốt lại trên điện thoại à, để chúng ta sử dụng cho những lần sau. À, khi mà đổi mã đăng nhập không đúng thì hệ thống sẽ báo và như vậy thì chúng ta sẽ đổi lại. Rồi, khi đổi mật khẩu xong thì hệ thống sẽ báo thành công. À, chúng ta sẽ à, bấm OK. À, khi vào đến phiếu đăng ký dự thi, à, các em sẽ tiến hành bổ sung và chỉnh sửa những thông tin của mình. À, thông tin nào đúng thì chúng ta để, còn những thông tin nào chưa đúng thì chúng ta sửa lại. Ví dụ chỗ giới tính, à, đây là giới tính à, của mình để tính nữ à, mình sẽ sửa lại họ tên các em sẽ không cần chỉnh sửa nữa nếu đúng rồi thì chúng ta để nguyên à, một ngày tháng năm sinh cũng vậy à, chúng ta sẽ kiểm tra à, nơi sinh thì chúng ta chọn đúng nơi sinh của mình nơi sinh của tỉnh à, dân tộc cũng vậy về căn cước công dân à, thì à, đã ép lên sẵn rồi cho nên chúng ta không sửa được một số năm hộ khẩu à, mã tỉnh là 58 thì chúng ta sẽ gõ 58 mã huyện ví dụ thành phố Trà Vinh là 01 thì chúng ta sẽ gõ 01 trường hợp các em không biết mã thì chúng ta cứ bấm vào cái kính rọi thì chúng ta sẽ chọn đúng à, nơi thường trú của mình à, tỉnh à, chúng ta sẽ chọn tỉnh à, sau đó chúng ta sẽ chọn huyện mấy em chỉ cần à, gõ chữ cái đầu là chúng ta sẽ chọn được rồi sau khi chúng ta chọn xong thì à, hệ thống sẽ hiện lên mã cho mình địa chỉ chúng ta sẽ không cần phải nhập thêm nữa à, còn mình có tích nơi thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1 hay là tích nơi thường trú trên 18 tháng tại xã đặc biệt khó khăn thì bây giờ ô này tạm thời chúng ta bỏ trống à, đợi gần đăng ký chính thức khi nào có bản mã khu vực chính xác thì cô sẽ hướng dẫn phần này thêm à, chúng ta tạm thời bỏ trống để chúng ta lưu được cái phần đăng ký của mình mục số 6 à, chúng ta ừ, hệ thống đang có sẵn là 58 chúng ta nhập thêm mã trường của mình là 017 Trung học phổ thông thành phố Trà Vinh trường hợp các em chuyển trường à, các em không biết mã trường thì chúng ta sẽ bấm vào cái kính rọi à, chúng ta từng năm lớp 10 11 12 học trường nào thì chúng ta sẽ nhập đúng trường đó tên lớp các em nhập đúng tên lớp mà các em đang học số điện thoại và email thì chúng ta sẽ kiểm tra à, đúng rồi thì chúng ta để nếu sai thì chúng ta sẽ sửa về địa chỉ liên hệ một số 8 thì nếu địa chỉ liên hệ địa chỉ các em đang ở giống với à, nơi thường trú bên trên thì chúng ta chỉ cần tích vào ô này à, đến mục B à, thông tin đăng ký à, chúng ta sẽ tích vào mục số 9 à, bắt buộc các em phải tích vào mục số 9 nha rồi mục số 10 có sẵn ta để trống 11 bỏ trống 12 bỏ trống 13 chúng ta sẽ không nhập gì cả luôn đến mục 14 là đăng ký môn thi thì chúng ta sẽ chọn toán văn nếu chúng ta là lớp tự nhiên thì chúng ta sẽ chọn ô khoa học tự nhiên là lý hóa sinh chúng ta sẽ thi lý hóa sinh còn nếu mà chúng ta thuộc lớp xã hội sử địa dục công dân thì chúng ta sẽ chọn vào cái ô khoa học xã hội ngoại ngữ chúng ta sẽ chọn N1 à, khi các em chọn à, bài thi à, khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội thì chúng ta chỉ được chọn một ô thôi nha chúng ta học lớp nào thì chúng ta chọn đúng ngay lớp đó về mục số 15 đăng ký miễn thi ngoại ngữ à, thì nếu các em có bằng IELTS hoặc TOEFL thì các em sẽ liên hệ chủ nhiệm để được hướng dẫn chi tiết à, mục thừa 6 chúng ta bỏ trống đến thông tin dùng để xét tuyển đại học cao đẳng đối với à, thông tin đăng ký đại học này chúng ta sẽ lưu ý ở mục số 24 đối tượng ưu tiên tuyển sinh à, thì đối với học sinh trường chúng ta à, thì tập trung vào hai đối tượng một là 01 ừ, hai là 06 01 là trường hợp các em là dân tộc Khmer hoặc là dân tộc Hoa mà có nơi thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1 thì chúng ta sẽ được hưởng đối tượng ưu tiên là 01. Nếu Khmer và hoa mà ở có nơi thường trú mà không phải khu vực 1 thì chúng ta sẽ là 06. Vậy thì nếu chúng ta thuộc 01 thì chúng ta sẽ tích chọn vào ô 01. Vậy thì lưu ý khi các em chọn đối tượng ưu tiên thì chúng ta phải có minh chứng. Nếu dân tộc thì chúng ta phải chụp hình giấy khai xanh. À, sau đó chúng ta sẽ à, chọn vào nhập minh chứng. thì chúng ta sẽ à, chọn ảnh để chúng ta đưa lên rồi tiếp đến chúng ta sẽ nhập mã xác nhận nhập đúng mã xác nhận bên tay phải rồi sau đó chúng ta bấm lưu phiếu đăng ký à. khi chúng ta lưu không được thì chúng ta sẽ xem lại những chỗ mà có màu đỏ à, ảnh thí sinh thì chúng ta phải thêm vào à, ví dụ bây giờ cô ờ, sử dụng một ảnh bất kỳ ảnh này thì các em sẽ được giáo viên chủ nhiệm gửi à, chúng ta đã chụp hình từ đầu năm rồi chúng ta lấy ảnh này chúng ta sử dụng này đây là cô chọn 01 nhưng mà cô không nhập được ảnh hợp lệ thì cũng không cho lưu rồi khi mà đồng ý rồi à, thì chúng ta sẽ bấm lưu à, sai mã xác nhận chúng ta sẽ nhập lại mã xác nhận rồi đồng ý rồi sau khi chúng ta tạo phiếu đăng ký thành công thì chúng ta sẽ bấm vào chủ tại đây để chúng ta xem lại rồi chúng ta bên tay trái ờ, màn hình bên tay trái chúng ta chúng ta sẽ chọn ờ, vào cái mục là phiếu đăng ký rồi sau đó chúng ta chọn phiếu đăng ký chi tiết Rồi vào đây chúng ta sẽ kiểm tra lại tất cả thông tin đăng ký của mình. À, đúng chưa? Chúng ta sẽ kéo lần từ trên xuống dưới. Chúng ta coi lần lượt từng mục 1. Chúng ta chỉ mới nhập thông tin ở mục 1 là mã, mục 2 chúng ta chưa nhập nha. À, mục 2 thì tới thời điểm à, hợp lý thì chúng ta sẽ nhập. Đấy. rồi nếu mà có sai thì chúng ta sẽ bấm vào sửa phiếu đăng ký để chúng ta sửa còn đăng ký nguyện vọng thì à, đợi đến thời gian khung thời gian thì chúng ta mới đăng ký à, từng mốc thời gian làm gì làm gì thì các em sẽ được thông từ giáo viên chủ nhiệm thông tin lần lượt à, sau khi chúng ta bấm sửa thì chúng ta có thể sửa thông tin nào đó mà chúng ta thấy chưa đúng thì chúng ta sẽ bấm sửa lại rồi à, sau đó chúng ta bấm lại cập nhật còn nếu thông tin ta đúng rồi thì thôi à, bên đây chúng ta có thể sửa email và số điện thoại à, nếu mà email số điện thoại chưa đúng thì chúng ta có thể sửa ở à, bên dưới này à, chúng ta lưu ý là à, từ lúc chúng ta mở cổng chúng ta vào cho đến khi kết thúc là chúng ta sẽ có 30 phút thì sau 30 phút nếu mà em chưa xong thì hệ thống sẽ tự thoát ra và chúng ta buộc phải đăng nhập lại à, qua phần hướng dẫn vừa rồi cô có một số lưu ý đối với các em thứ nhất là các em phải kiểm tra số căn cước công dân trên hệ thống đúng với số căn cước công dân các em đang cầm trên tay nếu mà sai thì các em phải báo với giáo viên chủ nhiệm để được cấp lại thứ hai là các em phải sử dụng đúng file ảnh mà giáo viên chủ nhiệm đã cung cấp thứ ba nếu các em là dân tộc khmer hoặc là dân tộc hoa thì các em phải chụp hình khai sanh trước khi mấy em thực hiện khai báo phiếu đăng ký. Thứ tư là nơi thường trú. Nếu mà có mã xã thì các em xem tiếp xem cái xã đó có thuộc khu vực 1 hay là thuộc xã đặc biệt khó khăn. Trường hợp mà không có mã xã thì các em chỉ cần nhập tên xã vào dòng bên dưới một số năm. Thứ năm đăng ký dự thi đúng với thời gian giáo viên chủ nhiệm đã thông báo. Và lưu ý cuối cùng là nốt lại mật khẩu để đăng nhập lần sau. À, chúc các em đăng ký dự thi thành công.